mưa răng xuống màn đêm mưa như dòng hát buồn phiền ta mong tình mãi hồn nhiên trôi trên làn sóng dịu hiền những coi đời trắng bình yên mưa răng phủ xuống triền miên mưa những chút buồn phiền xuống khuôn mặt người xuống trên đời người trong nước mắt nhạt nhòa đắm trong lòng người đã quên nụ cười tình như chiếc thuyền mong giữa khơi bềnh bồng kéo mây lòng lòng rồi sóng tố chập trùng bão mưa miệt mùng cuốn xô tình ta răng xuống màn đêm mưa như dòng thác thuyền ta mong tình mãi hồn nhiên trôi trên làn sóng dịu hiền những coi đời trắng bình yên mưa răng phủ xuống triền miên mưa như chút muôn phiền xuống khuôn mặt người xuống trên đời người dòng nước mắt nhạt nhòa đắm trong lòng người đã quên nụ cười tình như chiếc thuyền mong giữa khơi bềnh bồng kéo mây lòng lộng rồi sóng tố chập trùng bão mưa miệt mùng cuốn xô tình ta muôn phiên xuống khuôn mặt người xuống trên đời người dòng nước mắt nhạt nhòa đắm trong lòng người đã quên nụ cười tình như chiếc thuyền mong giữa khơi bềnh bồng kéo mây lòng lòng rồi sóng tố chập trùng bão mưa miệt mùng cuốn xô tình ta